Kẻ yếu nhất trong tứ trụ, Vương Đình Huệ lại muốn cầu cứu Trung Quốc quan thầy. Trước đại hội 13 vào kỳ hội nghị Trung ương 14, Bộ Chính trị chốt danh sách tứ trụ, trong đó có ông Nguyễn Phú Trọng đã chắc suất đặc biệt nắm ghế tổng bí thư, ông Nguyễn Xuân Phúc nhận suất đặc biệt thứ hai chắc suất chủ tịch nước. Còn lại hai ông Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính sẽ chiếm hai ghế còn lại nhưng chưa biết ông nào ngồi vào chiếc ghế nào. Đến hội nghị Trung ương 15 thì ông Phạm Minh Chính thắng Vương Đình Huệ giành ghế thủ tướng, còn ông Vương Đình Huệ thì nhận chiếc ghế an ủi, ghế chủ tịch quốc hội. Nguyên nhân đưa đến chiến thắng cho ông Phạm Minh Chính là bởi ông Chính có mối quan hệ tốt với phía Trung Quốc. Mối quan hệ được ông Chính xây dựng là nuôi lớn trong 10 năm để rồi đến lúc quyết định ông Phạm Minh Chính đã hạ đo ván Phương Đình Huệ Mặc dù ông Huệ được sự nâng đỡ rất lớn từ ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng ông Huệ đành thua đối thủ. Có lẽ thất bại này là thất bại đắng nhất đời làm chính trị của ông Vương Đình Huệ. Như vậy, tìm thế lực ngoại bang để hỗ trợ cho cuộc chiến quyền lực vẫn là cách tốt nhất để tiến thân trong đảng Cộng sản. Lên đến tầm tứ trụ, quan biết thế lực mạnh không còn quan trọng bằng những cái bắt tay với ngoại bang. Đó là luật chơi đã thiết lập từ rất nhiều năm qua. Thấm thía về thất bại ở đại hội 13, giờ ông Vương Đình Huệ mới bắt đầu tìm kiếm mối quan hệ với Bắc Kinh. Chắc chắn tham vọng của ông Huệ không dừng lại ở chức chủ tịch quốc hội mà ông Huệ phải cạnh tranh với Phạm Minh Chính chiếc ghế tổng bí thư nhiệm kỳ sau. Hôm ngày 17 tháng 6, báo chí nhà nước Cộng sản đồng loạt đưa tin ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư. Đây là bước đi đầu tiên của ông Vương Đình Huệ để tạo lập mối quan hệ mới, mối quan hệ với Trung Quốc. Vương Đình Huệ đang nóng lòng bắt tay Trung Quốc. Tại nhà Quốc hội, ông Vương Đình Huệ với tư cách là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã hội đàm trực tuyến với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Nhân đại Chủ tịch Quốc hội là Chiến Thư. Tất nhiên, theo nghi thức thì hai người đồng cấp nói chuyện với nhau. Ông Vương Đình Huệ sẽ không được nói chuyện với ông Tập Cận Bình vì không đồng cấp. Tuy nhiên, ông Huệ chỉ cần nói chuyện với ông Lập Tiến Thư thì xem như ông ta được phía Trung Quốc đánh giá. Ông Vương Đình Huệ cần nhiều lần liên hệ qua lại thì phía Bắc Kinh mới có thể đánh giá Vương Đình Huệ có phải là người đáng tin cậy hay không. Trong cuộc nói chuyện, ông Vương Đình Huệ lại nhắc về những thành tựu, kết quả trong quan hệ quan trọng của hai đảng, hai nước và đặc biệt là ông Huệ muốn sự giao lưu hợp tác giữa hai quốc hội nhiều hơn nữa, khánh khít hơn nữa. Ông Huệ nói cần thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư, quản lý biên giới trên đất liền và duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông. Ông Lập Tiến Thư biết rằng Quốc hội do ông Vương Đình Huệ cầm đầu nếu cho ém chủ đề biển đảo thì xem như ông Huệ có công khóa mõm Quốc hội. Biết rằng trong 500 đại biểu Quốc hội đều là gật theo ý đảng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có cá nhân nói lời ngay thẳng về biển đảo. Ông Huệ nếu khóa mõm quốc hội thì người dân dần cũng sẽ quên với việc Trung Quốc gây hấn ngoài Biển Đông mà không hề lên tiếng nữa. Tại Trung Quốc, ông Lật Tiến Thư sẽ được Tập Cận Bình giao nhiệm vụ kết nối với Vương Đình Huệ. Việc ông Vương Đình Huệ mà làm hài lòng ông Lập Tiến Thư thì rất có thể con đường quan lộ của ông Huệ sẽ tốt lên sau 5 năm làm Chủ tịch Quốc hội. Vương Đình Huệ muốn tiến tới mối quan hệ gần hơn trong tương lai. Trong khi toàn dân Việt Nam muốn chính quyền Cộng sản rời xa Trung Quốc, thì ông Vương Đình Huệ lại làm ngược lại – ông Huệ lại muốn thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục đi vào chiều sâu. Ông Huệ đã đề nghị hai bên thúc đẩy tiếp xúc cấp cao và các cấp. Ông Huệ còn long trọng mời ông Lật Chiến Thư thăm Việt Nam, mong muốn cùng đồng chí Lật Chiến Thư chỉ đạo các cơ quan chức năng của hai bên thực thi tốt thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc. Trung Quốc là quốc gia lưu manh bạch nhất thế giới, không nhà nước nào trên thế giới muốn tin cậy nền chính trị Trung Quốc. Vậy mà ông Vương Đình Huệ lại đề nghị Trung Quốc tăng cường quan hệ chính trị giữa hai đảng Cộng sản. Có bao giờ đảng Cộng sản Trung Quốc mà xem đảng Cộng sản Việt Nam là đối tác ngang vai ngang vế đâu? Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn xem đảng Cộng sản Việt Nam là đàn em, phải biết vâng lời đàn anh. Về vấn đề Biển Đông, từ bao năm nay Trung Quốc luôn gây sự và luôn lấn tới. Nếu muốn giữ hòa khí thì Việt Nam chỉ có nhượng bộ mà không được cứng rắn. Ấy vậy mà ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lại đề nghị duy trì hòa bình, ổn định như hiện nay theo tinh thần nhận thức chung cấp cao. Có thể nói đây là một lời đề nghị không thể nào phía Trung Quốc không hài lòng. Nếu giữ hòa khí như bao năm nay thì Việt Nam chỉ có thể mất thêm chứ không thể được gì cả. Để làm đẹp phía Trung Quốc, ông Vương Đình Huệ vẫn như nhiều quan chức cộng sản cấp cao trước đó là nhịn và nhường. Tạo mối quan hệ với Trung Quốc bằng nhường và nhịn thì không khác nào đem quyền lợi đất nước đổi chác với Trung Quốc để lấy quyền lợi cá nhân. Đáp lại thiện chí của ông Vương Đình Huệ, ông Lật Chiến Thư khẳng định đảng, nhân đại toàn quốc Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Ông Lật Chiến Thư nhất trí cần tiếp tục thúc đẩy giao lưu, tiếp tục cấp cao và các cấp, trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng cùng Quốc hội Việt Nam thực thi tốt thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội. Vì được Vương Đình Huệ đưa ra món quà nhường và nhịn, nên ông lật tiếng thư khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, bao gồm hợp tác về vaccine, coi trọng các ý kiến của Việt Nam trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đề nghị hai bên tuân thủ nhận thức chung cấp cao trong việc duy trì hiện trạng trên biển, thực hiện tốt tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Thành công cho Vương Đình Huệ nhưng khó khăn cho Việt Nam. Đất nước Việt Nam hiện nay lâm vào tình trạng mất mát như hiện nay cũng bởi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là nhường với nhịn mà biển mất đảo mất và chủ quyền biên giới mất lành. Giữ nguyên tình thế như lâu nay thì điều đó cũng có nghĩa là Việt Nam vẫn tiếp tục nhường và nhịn. Trong đấu đá cung đình đảng Cộng sản cứ bám vào Trung Quốc thì trước sau gì Việt Nam cũng phụ thuộc hoàn toàn với Trung Quốc. Cuộc gặp lần này của ông Vương Đình Huệ với người đồng cấp phương Bắc là một kết quả thành công bước đầu cho ông Vương Đình Huệ. Từ việc gặp trực tuyến và hai bên dự tính sẽ gặp trực tiếp trong những lần viếng thăm lần tới, cơ hội cho ông Vương Đình Huệ sẽ rất rộng mở nếu không có gì trục trặc. So với người tiền nhiệm Nguyễn Thị Kim Ngân thì ông Vương Đình Huệ khôn khéo hơn rất nhiều và ông ta cũng khéo léo dùng quyền lợi quốc gia để đổi chác. Đó là những gì ông Vương Đình Huệ đang làm và chắc chắn ông sẽ tiếp tục làm theo chính sách như vậy. Trong tứ trụ, ông Nguyễn Phú Trọng cũng cậy nhờ thế lực phương Bắc để tạo thành sức mạnh chính trị. Ông Phạm Minh Chính cũng vậy, cũng xây dựng mối quan hệ với Trung Quốc từ 10 năm trước. Giờ đến ông Vương Đình Huệ lại đi theo con đường như thế. Đất nước này nếu nằm trong tay đảng Cộng sản lâu dài thì không biết tương lai đất nước sẽ đi về đâu